con quan sát nội dung. Phần kiến thức, cô giáo có ví dụ sau. A. Ví dụ 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cô có 6 mét 4 dm bằng bao nhiêu mét? Ở đây chúng mình phải viết số thập phân vào vị trí chấm chấm này, đúng không nào? Muốn viết được thì cô trò chúng mình phải làm ra sao. Trước tiên, cô sẽ đổi 6 mét 4 dm sang hỗn số. Chúng mình sẽ làm như sau. 6 mét 4 dm nếu đổi ra mét thì phần nguyên cô sẽ có là bao nhiêu? Phần nguyên chúng mình sẽ có là 6 mét. Và phần phân số ta sẽ có ở đây là 4 decimet. 4 decimet chính là 4 phần 10 của mét. Vì sao lại như vậy? 1 mét bằng 10 decimet. 1 decimet thì bằng 1 phần 10 của mét và 4 decimet sẽ bằng 4 phần 10 của mét. Đến đây, cô trò chúng mình đã có một hỗn số gồm có phần nguyên là 6, phần số phần phân số là 4 phần 10. Phần phân số này chúng mình sẽ đổi ra số thập phân một cách dễ dàng. 4 này thuộc hàng phần 10, như vậy nó đứng ngay sau dấu phẩy. Chúng ta sẽ biến đổi như sau. 6, 4 phần 10 sẽ bằng 6,4 mét. 6 này là phần nguyên, đủ đơn vị mét. 6 này là 6 mét. 4 này là ở hàng phần 10, cho nên ở đây có 4 phần 10, cô đổi thành 4 ở vị trí hàng phần 10, nó đứng ngay sau dấu phẩy. Như vậy, 6, 4 phần 10 mét đổi bằng 6,4 mét.